che khuất đời đêm nào em cũng ngồi lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi tuy rằng mới bắt đầu tình yêu này như phép màu cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi đàn yêu nhiều tại anh đó cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay dù ai nói rằng mình mê chúng ta thuộc về nhau tình yêu trăng sáng xa đầy nắng hoa sao giờ anh đã xa em ngồi đây khóc to gió trời lại lấy anh đi yêu là vì những gì sao phải buồn khi trăng tê rơi xa gió mang cơn mưa về làm lòng anh